và những người chẳng bao giờ làm giàu được à, nếu đây là lần tiên bạn xem video này nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi mà ra video mới sớm hơn người khác nha bạn có biết hầu hết trong cuộc sống chúng ta chúng ta còn một cái kiểu người nữa mà hầu hết chúng ta là cái kiểu người này đó là những cái người trung lưu trung lưu có nghĩa là sao trung lưu là giống như chúng ta là uh, làm nhân viên văn phòng xong rồi đi làm sáng đi tối về cứ phát triển cứ phát triển cứ phát triển nhưng mà nó cứ ổn định ổn định ổn định tăng dần đều như vậy nó tăng dần đều như vậy và chúng ta trông đợi vào những cái kỳ nghỉ của công ty hay là những cái yếu tố gì đó để giúp cho mình có thể thoải mái đi du lịch tiền thì mình làm tích lũy tích lũy tích lũy vậy bạn có biết sự khác biệt giữa những nhóm người trung lưu và nhóm người thực sự giàu có thượng lưu họ khác biệt như nào không số 1 giới trung lưu chọn cuộc sống thoải mái còn giới thượng lưu chọn ngược lại bạn ấy xem những cái người mà đi làm công ăn lương ổn định đó có phải là hầu hết đều chọn cuộc sống thoải mái không hầu hết để chọn cuộc sống an toàn đỡ rủi ro nhưng bạn có biết là luôn sẵn sàng khi những điều không hay đến và tỏ ra thoải mái với chúng bạn có thể gặp khó khăn nhưng đó chỉ là một cái giá nhỏ để trả cho việc sống với ước mơ của mình Peter Mark William đó là cái câu ông nói gọi là mọi thứ mình cần chuẩn bị mặc dù cái những cái khó khăn cái thứ không hay nó đến nhưng mình vẫn xử lý được và mình có thể có cuộc sống thoải mái sống với ước mơ của bạn trong đầu tư cái gì dễ dàng thường hiếm khi sinh lợi nhuận à, Robert Arnott tức là nếu mà mình làm cái công việc đó nó an toàn nó dễ dàng nó thoải mái như vậy thì cái lợi nhuận cái tiền mình kiếm được về nó cũng ít bạn có cảm thấy thoải mái khi làm công việc an toàn không? hai bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi mà luôn làm chung tức là mình đi làm chung với mọi người bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu không giới trung lưu thường nghĩ rằng thoải mái chính là hạnh phúc trong khi đó giới thượng lưu họ lại nghĩ khác họ luôn biết rằng điều phi thường chỉ xuất hiện khi mà họ đặt cái bản thân họ vào những cái tình huống mạo hiểm và những cái tình huống khó khăn để thúc đẩy bản thân mình phát triển lên đó là cái sự khác biệt ở trong suy nghĩ số 2 giới trung lưu sống trên mức thu nhập còn giới thượng lưu sống dưới mức thu nhập nghe có phải ngược đời đúng không của những cái người mà trung lưu bình thường lại sống trên mức thu nhập của họ còn những cái người giàu họ lại sống dưới mức thu nhập của họ là sao bạn sẽ không thể nghĩ một cái tỷ phú sẽ luôn tức là bạn sẽ không bao giờ nghĩ là tỷ phú là luôn sở hữu xe giá trị 100.000 đô hay là nhà hai triệu đô những người giàu á họ không tiêu tiền cho tiêu sản mà họ bỏ thêm tiền vào cái khối tài sản và họ giống sống dưới cái mức họ họ, họ có họ sống dưới mức họ có theo cái trích dẫn ở trong cái quyển sách mà uh, triệu phú nhà kế bên đó, The Millionaire Next Door những chiếc xe của giới thượng lưu họ có thường có tuổi đời vài năm và họ không mua chúng mới 100% thấy ghê không? cái giới giàu á như vậy đó và ngay cả khi tài chính của họ đủ khả năng mua một chiếc xe hơi mới họ cũng không mua họ thường là không mua hãy nhớ một điều quan trọng là nếu bạn kiếm được 1 tỷ đô một năm đi mà bạn tiêu hết 1 tỷ đô một năm thì cuối cùng bạn còn gì cuối cùng còn có phải là cuối cùng vẫn trắng tay không đó là cái mấu chốt số 3 giới trung lưu leo bậc thang thăng tiến trong doanh nghiệp còn giới thượng lưu thường sở hữu doanh nghiệp đó à, những người giàu nhất thế giới họ luôn tìm kiếm cơ hội xây dựng cái mối quan hệ còn mọi người chỉ tìm kiếm công việc đấy là câu của ông Robert Kiyosaki ông nói mọi người thường là tìm kiếm công việc còn những cái người giàu họ tìm cái mối quan hệ tại vì từ những mối quan hệ có thể ra được rất nhiều cách làm ăn ra được rất nhiều thứ xung quanh đó và có một cái lưu ý là tầng lớp trung lưu thường làm việc cho người khác họ có một công việc làm một sự nghiệp để phấn đấu trong khi đó giới thượng lưu thường có xu hướng làm chủ họ cũng sở hữu một công việc nhưng là sở hữu doanh nghiệp mà tầng lớp trung lưu đang làm họ sở hữu cái thang của công ty mà giới trung lưu đang bận rộn làm việc để leo lên từng lớp một trong cái thang đó người giàu hiểu họ cần nhiều người làm việc cho họ để kiếm tiền và họ hiểu được cái sức mạnh của việc tạo thu nhập thụ động sức mạnh của việc tạo thu nhập thụ động đến từ việc mà bạn làm xong rồi những cái việc mà bạn không phải làm nữa nhưng mà nó vẫn mang lại nguồn tiền cho mình đó gọi là thu nhập thụ động những cái thứ mà chúng ta những cái thu nhập thụ động nó nghe có vẻ rất lạ đúng không hầu như trong trường lớp mình không bao giờ được đào tạo về thu nhập thụ động bạn để ý trong tất cả trường lớp chúng ta chỉ được đào tạo để ra đi làm thuê đi làm tới CEO cũng vẫn là đi làm thuê đi làm tất cả mọi thứ luôn đào tạo để chúng ta ra có một cái tư duy đi làm thuê còn nếu mà nghe thu nhập thụ động sẽ bảo ôi lừa đảo đấy ôi thế này ôi thế nọ tùm lum hết cái nền giáo dục nó hướng cho chúng ta bị như vậy đó ok số 4 này giới trung lưu làm việc để kiếm tiền giới thượng lưu làm việc để học hỏi cái này rất là hay ông Robert Kiyosaki ông nói khi bạn còn trẻ hãy làm việc để học đừng vì kiếm tiền tầng lớp trung lưu dễ dàng nhảy việc khi một doanh nghiệp khác sẵn sàng trả lương cao hơn tuy nhiên cái giới thượng lưu á, họ hiểu rằng làm việc vì tiền là không đúng đặc biệt là trong những năm đầu nhớ nhá nghe cho kỹ nhé làm việc vì tiền không đúng nhưng mà đặc biệt là trong những năm đầu đó là cái giai đoạn để mà bạn phát triển kỹ năng và kiến thức để trở nên giàu có hơn trong tương lai ví dụ đi ví dụ bạn bán hàng làm nhân viên viên sale để mình hiểu rõ hơn về thế giới kinh doanh bán buôn rồi kỹ các kỹ thuật đàm phán rồi mọi thứ nó như thế nào nếu bạn muốn giàu thì bạn nên làm việc để học các kỹ năng kiếm tiền cần thiết để trở nên giàu có hầu hết á, những người tỷ phú là họ đều vượt qua cái cám dỗ mang tên lương cao tất nhiên là họ vẫn đi làm thuê nhưng mà họ làm với tâm thế là họ học hỏi họ học cái cách thức vận hành học tất tần tật ở trong đó số 5 giới trung lưu có nhiều thứ còn giới thượng lưu có tiền à, giới trung lưu thì có nhiều thứ còn giới thượng lưu có tiền rất nhiều người tiêu tiền quá cái mức thu nhập họ mua những thứ họ không thích chỉ để gây ấn tượng với những người họ không ưa Will Roger một cái trinh dẫn rất là vui đúng không nhiều người họ mua những thứ họ không thích chỉ để gọi là gây ấn tượng với những người họ không ưa nếu mà bạn để ý những cái chiếc xe hơi đắt tiền hay những ngôi nhà lớn thì giới trung lưu thường đưa ra đó là những cái lựa chọn số 1 trong việc tiêu tiền còn ngược lại giới thượng lưu họ có thể ở trong một ngôi nhà bình thường họ có thể đi một cái xe bình thường nhưng tài khoản của họ lúc nào cũng đầy tiền đó là cái sự khác biệt à đây cái này mới là cái đặc biệt quan trọng và thú vị mà cực kỳ muốn nhấn mạnh này đó là số 6 giới trung lưu sử dụng tiền theo cảm xúc còn giới thượng lưu lại theo tư duy logic chỉ khi bạn kết hợp trí tuệ với tinh thần kỷ luật bạn mới đưa ra hành động đúng đắn Warren Buffett à, trí tuệ và với tinh thần kỷ luật nữa thì mình mới đưa ra hành động đúng đắn bạn có biết là để muốn viết cái quyển sách mà sau Ricky Martin người đầu nghĩ gì ấy cái ông Steven Seagal này ông phỏng vấn hơn 1.200 người giàu nhất thế giới trong vòng 30 năm qua và ông phát hiện được 100 cái sự khác biệt về cách giới thượng lưu nhìn vào tiền bạc so với giới trung lưu và một trong những cái điểm khác biệt chính á, đó là cái tầng lớp trung lưu nhìn tiền qua con mắt cảm xúc còn tầng lớp thượng lưu họ nhìn tiền qua con mắt tư duy logic có nghĩa là sao có nghĩa là khi mà đưa ra các quyết định tài chính mà dựa trên cảm xúc mình vui mình buồn mình thích mình mua cái đó cho bỏ ghét kiểu kiểu vậy sẽ làm hỏng tài chính của bạn Warren Buffett ông nói rằng là đầu tư là hành động liên quan đến việc kiểm soát cảm xúc hơn là liên quan đến việc kiểm soát tiền bạc bạn nghe kỹ nhé đầu tư là việc liên quan đến việc kiểm soát cảm xúc nhiều hơn là việc liên quan đến kiểm soát tiền bạc khi bạn kiểm kiểm soát được cảm xúc của mình bạn sẽ kiểm soát được tiền của mình khi mà bạn không cảm xúc bạn không nôn nao khi cổ phiếu nó nhảy lên nhảy xuống nhảy lên nhảy xuống thì bạn sẽ kiểm soát được tiền của bạn đó là cái bí mật của trò chơi đầu tư à, cảm xúc là cái nguyên nhân khiến mọi người thường mua với giá cao và bán với giá thấp thì mình khi mà mình thấy giá nó lên cao thì mình đuổi theo đuổi theo mình mua thì giá cao đó còn khi mà nó xuống mình sợ quá mình lại bán tất cả nó ở cảm xúc cảm xúc tạo ra những cái giao dịch kinh doanh nguy hiểm vì mình mình mua vì mình thích mình mua vì lúc mà tại vì bạn có để ý có một câu khi cảm xúc lên cao là lúc trí tuệ đi xuống bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc đặt nó sang một bên và sử dụng lý trí của mình để hành động đó là cái điều quan trọng ha đây còn cái số 7 nữa cái số 7 cũng là một bí mật của những người giàu một bí mật mà nếu bạn hiểu bạn sử dụng được thì bạn việc bạn giàu có chỉ là vấn đề sớm hay muộn đó là giới trung lưu tin vào sự chăm chỉ nhưng mà người giàu họ tìm kiếm niềm tin ở việc sử dụng đòn bẩy nữa sử dụng đòn bẩy nữa vì sao sử dụng các nguồn lực hiện có sẽ tốt hơn là phát triển các nguồn lực chưa có George Soros có nghĩa là sao làm việc chăm chỉ thì cần thiết nhưng nếu bạn muốn đạt đỉnh cao của thăng tiến trong sự nghiệp thì làm việc chăm chỉ ok bạn phải là một chú ong hay là một chú ong cẩn mẫn nếu mà bạn muốn giàu có thì làm việc chăm chỉ một mình chắc chắn là không đủ nghe kỹ nhé làm việc chăm chỉ một mình chắc chắn là không đủ không đủ để bạn giàu có bạn không thể trở nên giàu có bằng cách làm việc đơn độc bạn cần đòn bẩy để trở nên giàu có đòn bẩy là con người đòn bẩy là tài chính ha à, đòn bẩy hoạt động theo nhiều cách từ nguồn lực bên ngoài cho đến bên trong rồi cho đến đầu tư tất cả mọi cái và bạn biết cách kết hợp đòn bẩy thì bạn có nhiều thời gian hơn để làm những việc thực sự quan trọng trong kinh doanh và cuộc sống ví dụ khi mà bạn sử dụng đòn bẩy với con người có nghĩa là bạn kết hợp nhiều người lại và mỗi người có mỗi thế mạnh khác nhau và sẽ hỗ trợ cho cái công việc của mình còn đòn bẩy về tài chính thì dễ rồi mình kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài đó mấu chốt là bạn phải hiểu rõ được cái sử dụng đòn bẩy nó quan trọng như thế nào nó ảnh hưởng đến cái, cái sự phát triển của mình như thế nào mặc dù có một số cái sự khác biệt giữa cái tầng lớp trung lưu và thượng lưu là rất lớn nhưng mà những cái điểm khác biệt đó nhiều cái điểm khác biệt nó nhỏ và nó không đáng kể ở đây nếu mà bạn muốn giàu có thì chắc chắn bạn phải nhớ bảy cái điều vừa rồi nha và ứng dụng đặc biệt là hai cái điều cuối